rồi chúng ta mở word ra hôm nay chúng ta sẽ học nâng cao phần thiết kế uh, nghệ thuật ở trong word và các ứng dụng chèn các đối tượng vân vân để, để làm một bài uh, thiết kế hôm nay thì chúng ta sẽ làm cho thầy một cái uh, uh, thầy làm một cái tờ quảng cáo nhá quảng cáo xong từ đó ứng dụng ra những cái khác ta sẽ làm cái quảng cáo rồi làm quảng cáo là cái uh, ờ, standy gọi là standy standy nó như này nhá đây để các bạn biết nó là standy nó như nào đây bây giờ các bạn nhìn thấy này trên màn hình của chúng ta standy đây cái này các em hay gặp ở các siêu thị các nhà hàng các hội nghị vân vân các tổ chức sự kiện nó có cái giá ở đây này nó rất nhiều kiểu giá để đựng cái Stanley này căng cho xem tiên ở cái này để cho chúng ta nhìn thấy rất là đẹp thì hôm nay chúng ta sẽ dùng thiết kế Stanley và thiết kế uh, thiết kế gọi là một cái gọi là background gọi là một cái um, banner quảng cáo đó bằng word ờ, cả lớp nhìn trên thấy thầy sâu các đèn đi ra chưa alo đó, ví dụ như này nhá đây là một cái tem đi các em có thể thiết kế một cách thoải mái vô tư và chúng ta có công cụ Word để chúng ta làm thiết kế rồi Thế bây giờ thầy uh, sẽ vào mở màn cho cái công việc này. Thì các em nhìn thấy đây là một trang trang đầu tiên trang Word, đúng không? Thế thì uh, chúng ta phải vào đặt cho nó một cái kích thước. Chúng ta vào layout nha các em nhớ ghi này, muốn đặt kích thước vào layout chọn size. Chọn size do chúng ta more paper size. Đấy, rồi chúng ta sẽ nhập số liệu vào thì trong vuốt của Stanley ở trên uh, thực tế nó có độ dài như sau các em ghi cho thầy 80 cm nhân 1m6 cm đây là kích thước chuẩn kích thước là 80 80 nhá kích thước Stanley là 80 cm nhân với 160 cm là m 6 đây kích thước của nó như này nhá cả lớp nhớ cho thầy đó đấy là kích thước của cái steady rồi chúng ta làm cả background nữa backdrop để làm cho nó có những cái phông nền uh, quảng cáo các sự kiện thế để đối với cái này chúng ta sẽ khai báo như sau size more size chúng ta sẽ nhập vào đây bởi vì trong Word nó không cho kích thước to mà chỉ cho kích thước nhỏ Đấy, chính vì vậy thì chúng ta sẽ làm một cái tỷ lệ là 12 sau đó khi in thì chúng ta sẽ mang ra ngoài hàng thì chúng ta in phóng to với tỷ lệ là 80 cm nhân 160 cm thì ờ, của nó cho hết cỡ của chúng ta chỉ được là 25 cm nhân với 50 cm đó là kích thước hết cỡ trong vuốt chúng ta nhấp ok cho thầy đó ok nhá rồi thì chúng ta thu nhỏ đây thì nó sẽ có kích thước như thế đấy thu nhỏ nhá đây đây kích thước chuẩn của Stanley được chưa rồi để làm cái đấy thì bây giờ chúng ta thầy sẽ lấy ví dụ quảng cáo về kem kem mà chúng ta hay ăn mùa hè đấy nhá alo các em hiểu chưa rồi thì bây giờ các em mới lật về menu insert menu insert thì chúng ta sẽ vẽ cái đường cong ở trên ví dụ ở đây thầy muốn vẽ thiết kế dưới dạng hơi vát lên chúng ta nhìn ở trong hình này có rất nhiều hình khối cho các em lựa chọn cho các em lựa chọn đấy ví dụ bộ này này bộ đây mũi tên này bộ hình chữ nhật cong rồi vát cạnh rồi có thể là bo tròn bộ hình cơ sở của chúng ta basic shape chúng ta đọc là shape nghĩa là các hình khối block arrow có nghĩa là các mũi tên khối mũi tên equation shape là các khối về về dấu của các phép toán uh, follow chart là những các biểu đồ vân vân rồi stem uh, star and banner là những cái hình ngôi sao vân vân thì chúng ta thiết kế đó rồi chúng ta sẽ làm như sau đối với hình thứ nhất các em chọn cho thầy hình rectangle là hình chữ nhật chúng ta kéo cho thầy trên và dưới như sau đó rồi giữ cần control copy xuống kéo xuống cho thầy Đấy. phím control này cho chúng ta rồi chúng ta copy nhá. Rồi ta chia làm hai khối. Khối ở giữa để trình bày trung tâm các uh, phần mà người, mọi người muốn nhìn vào trung tâm những cái gì mà mình muốn quảng cáo. Phía trên khối trên là chúng ta dùng để quảng cáo tiêu đề. Phía dưới là footer là dùng để quảng cáo về địa chỉ rồi giá cả vân vân. Đó, rồi tiếp tục trong insert chúng ta chọn hình số 2 kéo từ đây đến đây Đó, là có hai khối được chưa rồi tiếp tục này chúng ta vào insert chúng ta chọn cho thầy smart art là các hình khối nghệ thuật Đó, ví dụ ở đây chúng ta muốn trình bày hình khối hình hexagon có nghĩa là dưới dạng như là kiểu trong hóa học người ta gọi là bộ hexa là bộ gì bộ 6 có nghĩa gồm như benzen rồi vân vân các họ nhà các chất độc ấy hóa học chúng ta đã thấy thì ở đây nó rất cho chúng ta rất nhiều các hình khối khác nhau để chúng ta lựa chọn đó chúng ta lựa chọn có hình à, hexa này có hình này này hình này vân vân Đấy, chúng ta lựa chọn cho thầy một loại hình đẹp Đấy, ví dụ về kem à, thầy có thể chọn hình này Đấy. nhưng mà ở trong này nhá bây giờ trước khi chọn thì các em thấy là cái hình ở giữa là hình chữ nhật với màu xanh da trời chúng ta nhấp cho thầy chữ Artex Đấy. thì chúng ta thấy con trỏ nó sẽ nhấp nháy ở ở phía giữa Đấy và to lên như thế bây giờ ta vào insert ta chèn cho thầy hình khối uh, smart art chúng ta chọn cho thầy một cái hình đẹp vào đây đó, hình này nhá rồi chúng ta kéo rộng ra cho thầy kéo rộng ra kéo nữa ra kéo vào góc Đấy. chúng ta thấy là cái hình khối này kéo kéo vào di chuyển nhé đó kéo ra giữa để thấy đọc ra giữa này một hai ba rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái hình này nó nằm ở giữa ở giữa của hình này chúng ta kéo lại một tí cho nó vào giữa trung tâm đó. ta nhóm lại tất cả nhé các em phóng to lên chọn hình này là một này chọn hình này là hai này chọn hình này là ba này chọn mũi tên là 4 này Đấy. rồi chúng ta chọn cho thầy uh, nhóm lại rồi ờ, chúng ta chọn vào đống của nó thế rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong uh, insert chúng ta chọn uh, nhóm chỗ này chưa được đúng không rồi chưa được chưa nhóm được chưa nhóm được thì các em cứ uh, vào hình này đó kéo xuống giữa nhé để nó vào trung tâm đó. rồi kéo sao cho to lên nhá ờ, ok đó rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau các em chọn cái hình ở giữa là hình to này cái hình mà khối ở ngoài nhá nhấp ở ngoài cạnh các bạn nhấp chuột phải cho thầy format shape thì một cái menu bên cạnh hiện ra chúng ta chọn phim chúng ta chọn no fill thì nó sẽ là màu trắng rồi chúng ta tiếp chọn line chúng ta chọn no line Đấy, mục đích là gì mục đích là để cho cái nền nó đỡ cái hình này với màu trắng nếu không cái hình này nó sẽ chạy lên trên mục đích của thầy là có một cái đệm cái đệm đầu tiên là đệm để đỡ cái hình bên trong này để cho nó vào trung tâm rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một cái biểu tượng kem vào bên trong cái hình này tượng kem bên trong hình này nhá Đó, chúng ta sẽ chọn này chúng ta chọn uh, thế nào format ok Đó, chúng ta chọn picture picture thì các em chọn lên đây file thì ở trên desktop của chúng ta đã download các hình các hình vào trong đây rồi chúng ta có thể chọn download trên mạng bằng cách như sau các em chọn kem Đấy, các loại kem hiện ra thì các em chọn tool các em chọn kiểu là kiểu các kiểu nghệ thuật thả ảnh đấy các em chọn size cho thầy size larger ờ, có nghĩa là file to nhất file to nhất đó chúng ta có thể download các kem này về để chúng ta thiết kế cho cái sản phẩm của chúng ta chúng ta download về nhá đó, lưu ảnh dưới dạng Đấy, chúng ta đưa vào trong cái phần kem thư mục các em đặt trên desktop đánh dấu là kem Đấy. rồi kem nào nữa cho đẹp kem đợi một tí nó đao về nó rất rất đẹp nó nét thì chúng ta đao về đó. lưu ảnh giữ lại đó. để mang về là không có tên này đó đó xem này lưu ảnh dưới giải ok nhá xong một vài cái nhiều rồi đây chúng ta chọn kem rồi bây giờ các em có thể cho cái nào giữa cũng được cho cái này đi đấy thì chúng ta nhìn thấy biểu tượng kem nó nằm trong chưa rồi đấy rất là đẹp đúng không rồi trên đây nữa nha trên đây thì chúng ta thấy này text văn bản ở đây các bạn nhấp vào đây các bạn chọn cho thầy là no fill là để cho mất cái chữ text no fill rồi xong rồi còn hai cái tròn này chúng ta mới chọn format text Đấy, và chúng ta lại cho kem vào với file kem khác à, ví dụ như này Đấy, ok chưa cái này chúng ta lại chọn cho thầy format save chúng ta lại chọn kem chúng ta chọn kem này đó rồi trong lòng của cái này chúng ta chọn một cái kem khác ví dụ như bây giờ chúng ta chọn một cái kem đây chẳng hạn Đấy. Ở chúng ta thấy có một cái cốc đựng rất là nhiều kem rồi chúng ta muốn cho hình này nó mờ đi một chút chúng ta chọn hình film and line chúng ta cho cái transparency này tăng lên để làm mờ đi Đấy, các em nhìn thấy không Đấy. làm mờ đi nhá cho đẹp rồi ok bây giờ cùng cái này cái này thì chúng ta cho vào đây chúng ta chọn không có chữ chúng ta chọn vào đây Đấy, để cho mất chữ đi rồi bây giờ còn cái này các em làm tiếp bước tiếp theo cho thầy các em nhấp chuột phải các em chọn cái nút có chữ edit point edit point nhá rồi thầy uốn nó căng lên Đấy. thầy uốn căng lên kéo lên cái này cho mượt nhá Đấy. Rồi cái ở dưới này nữa Uốn theo chiều cái kia chọn nút này Chúng ta lại chọn Edit Point Và chúng ta uốn này xuống dưới Kéo dài mình ra đó chúng ta đã được hai cái hình khối hai bên Ok chưa? Rồi trên đây các em chọn cho thầy chữ như sau Chúng ta lại format shape Đấy, rồi chúng ta chọn cho thầy chữ picture ở đây chúng ta chọn file khác cho thầy chúng ta có thể chọn hai đứa bé này ăn kem Đấy. hai đứa bé này ăn kem và transparency tăng lại lên Đấy, để cho nét rồi chúng ta chọn chọn cho thầy tiếp ở đây là low no line dưới này các em chọn cho thầy phim and live Đấy, và các em chọn cho thầy là không có đường viền và chúng ta chọn bức tranh tranh ở đây thì chúng ta có thể chọn ờ, một cái nào đó có nghĩa là chẳng hạn như cái này Đấy. rồi bây giờ ta ta đã xong hai cái phần này ở ờ, phần này chúng ta cho nó to ra một chút còn 3D đâm ra là nó hơi khó một chút thì chúng ta chọn đơn giản hình đơn giản thôi rồi bước tiếp theo các em chọn đây các em chọn cho thầy vào trong phần à, mục có nghĩa là phần mũi tên này Đấy, chúng ta cho thầy một mũi tên vào đây Đấy. sau đó các em dùng chữ hôm chúng ta chọn cho thầy thập font chữ Đấy, à, các bốn mùa đặt tên vào đây chọn edit point à abstract abstract Đấy, à, các bạn chọn là kem bốn mùa kem bốn mùa ship home các bạn tăng cỡ chữ lên tăng lên bằng cách là chúng ta giữ Ctrl Shift và dấu lớn hơn kem bốn mùa chúng ta cho nó với một uh, ta lại format text cho thầy nhá chọn vào đây chúng ta chọn format shape chọn một cạnh của nó nhá rồi chúng ta cho transparency color của fill lên Đấy, để cho nó trong suốt phía kia còn chỗ này các em chọn không đường viền thì cho nó không có đường viền ở đây nữa bây giờ chúng ta sẽ format cái chữ này to lên bằng cách chúng ta chọn một cái phông nghệ thuật Đấy. chọn cái nào nó đẹp Đấy, chúng ta kéo xuống đây trên máy các em phải cài đặt thêm font chữ nhá thì nó sẽ đẹp hơn Đấy, tôi chọn cái nào cho nó nhìn bắt mắt một chút với màu sắc ở đây các em bôi màu cho thầy là màu đỏ Đấy. các em bốn mùa nhá rồi tiếp tục các em có thể ờ, cho nó ở đây một cái đường kẻ à, các em vào insert các em chọn cho thầy một cái đường hình chữ nhật các em chọn vào đây Đấy, các em có thể tạo lên một cái hình khối khác Đó, kéo xuống rộng một chút Đấy, chỗ này dùng để ghi địa chỉ chúng ta chọn nâu no, line để đường viền nó hết rồi bây giờ màu thì chúng ta sẽ thay sau chúng ta add text đã Đấy, địa chỉ à, ờ, 160 chẳng hạn thanh xuân hà nội hôm lên tăng lên cho thầy không cần chữ địa chỉ nữa vì người ta cũng biết là thanh xuân hà nội rồi Đấy. chúng ta cho thầy một chữ màu vàng vì nó lẫn ở trong kem cho nên chúng ta để chữ màu color màu màu vàng bôi đen hết cho thầy đây là thầy làm theo ý thầy còn các em tí sẽ tự sáng tạo nhá Đó. rồi màu ở đây màu của cái phần hình đây chúng ta sẽ cho nó một màu là màu nào đó, đó. của hà nội nhá rồi còn chỗ đây thì các em có thể thiết kế cho thầy thêm một vài cái uh, biểu tượng nữa bây giờ chúng ta sẽ cho cái này đây viết một uh, cái footer như là website địa chỉ vân vân đấy các em chú ý nha cái nào viết cái nào vẽ trước thì nó xuống dưới cái nào vẽ sau thì nó lên trên ví dụ chúng ta muốn chọn cái này xuống dưới thì các bạn chỉ chỉ cần là xem to back đấy thì nó xuống dưới còn bây giờ các bạn muốn lên trên thì các bạn lại chọn các bạn lại chọn là gì send to form ở à, lên trên nhá xuống dưới lên trên là tùy chúng ta à, mũi tên này cho nó lên này còn mũi tên dưới chúng ta làm như sau em bốn mùa tên dưới nha chúng ta giữ cầm trôn copy xuống được chưa à, copy xuống nha các em vào layout các em lật cho thầy quay 180 độ theo chiều ngang để cho mũi tên nó ngược lại Đấy, chúng ta sẽ ghi ghi là như sau website tí ta đổi phone sau sau website hai chấm kem bốn mùa com vn Đấy, chúng ta gõ chữ xong đàng hoàng đi cần chôn A chúng ta vào home chúng ta cho nhỏ lại cho thầy Đấy, nhỏ lại 16 nhá rồi bây giờ các em lại tiếp tục này điện thoại ví dụ 0984 060405 Đấy, chỗ này chúng ta ghi chữ ăn kem thỏa thích Đó. chỗ này các em cho chữ cho thầy là chữ màu khác cho chữ màu đen rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn font chữ màu khác chúng ta chọn font chữ bình thường nhé rồi ờ, chúng ta cho to lên Đấy, các bạn sẽ kèm bấm mùa chấm com vn rồi. chỗ này các bạn cho thầy chữ cũng form giống bên trên Đó, chúng ta chọn cái này rồi bây giờ các em làm bullet cho cái này các em chọn vào đây Đấy, các em có thể có hai cái này chọn nút bullet ở đây nó sẽ đánh dấu chúng ta vào đây Đó, chúng ta cho nhỏ lại cho ta các em thích nó có phông nền của nó màu gì thì các em chọn cho thầy format shape các bạn chọn là color các em chọn cho thầy màu vàng đấy thì nó sẽ liền lên cái này các em chọn rồi bây giờ các em cho một hình khác vào đây là ăn thỏa thích như và insert vào đây các bạn chọn tiếp cho thầy cái ờ, một cái hình nữa các bạn có thể đánh dấu vào đây Đấy, rồi các bạn chọn home các bạn chọn form chữ các bạn chọn áp text các bạn đánh vào đây là ăn quả tích ăn quả thích rồi Còn gì nhỉ à. rồi ăn thỏa thích tiền bằng nhau đó không no không về đó ta cho như vậy đó. Đó, các bạn thấy không các bạn có thể thiết kế sau này các bạn tự thiết kế được rồi chúng ta bôi đen này chúng ta cho bên trái cho bằng nhau rồi các bạn phóng to lên cho thầy để cỡ 28 đó. rồi bây giờ các bạn cho này nhỏ lại một chút nữa đó. các bạn có thể đây rồi cái này các bạn có thể cho nó màu làm đi một chút à, chữ là chữ chúng ta chọn xếp đó rồi các bạn cho màu lên một chút âm không về rồi ghi chữ giảm giá nhá đây là mình đã trình bày xong ở cái phần dưới phần trên rồi bây giờ tiếp tục chúng ta vào insert chúng ta chọn cho thầy một cái follow chart ở đây ca, à, cái Calios à, các bạn như là vâng, chọn ngôi sao em vẽ vào khuyến mại là ăn hai vì được ba nhé à, ăn ba trả tiền hai rồi chúng ta vào home, chúng ta chọn add text vào đây đã rồi chúng ta ghi nhỉ ăn ba trả một đi ăn ba trả một khuyến mãi đến ăn ba trả một giá 20.000 đồng ờ, một suất trên một suất không 20.000 đồng trên một suất đó Ở cái này chúng ta cho màu đỏ cho thầy color chúng ta chọn cho thầy màu đỏ à, đây là chữ còn đây chúng ta chọn sang đây chọn ra đây nhá chọn format shape chúng ta chọn cho thành chữ một đó chúng ta thích cho viền màu vàng thì chúng ta cho một viền màu vàng chọn color đây chúng ta cho màu vàng Đấy. với width thì chúng ta tăng cao lên là độ dày của độ dày của của viền tăng cao Đấy. nhá Đấy, ờ, rồi dưới này chúng ta cho đối xứng một cái nữa insert chúng ta cho thầy một cái hình nữa vào đây đó chúng ta cũng cho màu viền màu màu vàng bên trong màu đỏ đó. rồi tăng width lên tăng width nhé rồi chúng ta edit vào đây áp cách khuyến mại hết ngày hết ngày 15 tháng 3 mà năm 20 2021 đó ok chưa các em alo cả lớp alo cả lớp nghe đến này không nhỉ chậm sẽ có phim phim của các em sẽ được học sau cái phần này thế các em thấy là bằng tuy là bằng word nhưng mà chúng ta vẫn có thể thiết kế được uh, theo ý của mình thế trên mạng có rất nhiều mẫu các em sẽ dựa vào các sản phẩm các em làm bài như cái lớp kia khi mà thầy uh, chỉnh sửa phim xong là thầy đăng lên youtube thì các em sẽ vào trong đấy xem lại thầy giảng đấy giảng lần đầu thì thầy giảng như này rất là dễ rồi các em có thể là thoải mái chúng ta chúng ta làm bước nói của thầy đến đâu là thầy nói đến đấy à, cho nên là các em không phải nhẹ không phải lo chuyện đó nhá đó, chỗ này thầy cho to này lên một tí cho cân đối Đó. Rồi ok kéo vào bốn góc có cái bốn cái nút này này ờ, tám nút đấy chúng ta có thể kéo góc đó nhá hình thì các em có thể chọn trong insert này trong sub trong này có rất nhiều hình thì các em lựa chọn thiết kế cho mình đấy, hình tròn hình móc vuông vân vân nhớ là phải có một cái nút đệ, nhá rồi thầy vừa làm xong bài standy mang tính chất đối xứng tức là đây đối xứng đây đây đối xứng đây ở giữa này hai cái trên hai cái này dưới đây là uh, địa chỉ vân vân thì cái này mình cho lên trước của này đi ta đổi à, ta đổi nó nó hài hòa ok nhá ờ, các em cho thời chẳng vỗ tay nào cả lớp alo các em đã thấy ổn chưa ờ nhá thế là chúng ta có một sản phẩm vâng ta có một sản phẩm quảng cáo bằng guốc mà rất là đẹp sau này các em làm luận văn để làm các em làm uh, Ờ, đồ án tốt nghiệp này vân vân hoặc các em tự tổ chức sự kiện gì đó cho các em thì các em sẽ vào đây các em học thuộc và các em làm được phần quảng cáo cho mình mà không kém gì các công ty quảng cáo họ sử dụng phần mềm chuyên nghiệp hơn nhưng mà phần mềm chuyên nghiệp của họ chưa chắc đã đủ bằng bằng trong đây đâu nghĩa là học ở đây đã đủ rồi đó ok chưa cả các em à, các em có thể edit point cho cái cái này là to ra một chút cũng được à để hở cậu bé kia ra ăn à, bầu ra này một chút được đấy tùy nhá đấy là thầy nói thế có nghĩa là chúng ta có thể làm cho nó làm sao cho cả hai đứa nó nó hiện ra à, muốn cho cả hai đứa hiện ra thì rất là dễ thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ format cái này là chúng ta sẽ hiện ra được luôn đấy format shape nhá chọn nút này nhá rồi cái ảnh này này các em có các nút offset này rồi các em có thể lùi trái lùi phải nhá đây các em nhấp này đấy lùi phải lùi trái này đó Được chưa để cho hợp cả hai đứa nó ăn ví dụ hình nó ra mà nó dẹp quá thì chúng ta chọn này đấy. bố bố cục của chúng ta là chú ý là cho cái cái hai em bé này sang bên trái một tí offset left đấy, đấy. thì điều kia nó cũng thè lưỡi ra đấy. như là ta phải chọn cái hình ảnh cho nó hợp lý nhá cả lớp hiểu chưa rồi trên dưới nữa nhá ở đây là cái cái chỗ này để chỉnh chỉnh cái bức bức tranh còn viết vào đây là viết tay title của ảnh nhưng mà không nhấp vào đây nữa chúng ta cho vào đây thôi nhá đó, thế là chúng ta đã cái âm thanh vuốt rất là vô cùng đẹp đúng không đó rồi thế bây giờ thầy ghi cái này vào để các em uh, làm luôn bài tập uh, nộp cho thầy nhá rồi bây giờ thầy uh,